vận trình như gấm, thêu hoa, như cá chép, hóa rồng sẽ được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài chiếu cố, có nhiều cơ may bất ngờ, có cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao và cuộc sống của quý tín chủ tuổi quý hợi sẽ đổi đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi quý hợi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, là tuổi con lợn, thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Cuộc đời tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, đón phước, hưởng lộc, làm một được 10, giàu nhanh chóng mặt, ôm tiền tỷ trong tay, đúng tháng 2 nhuận, năm Quý Mão 2023. Quý mệnh chủ thân mến, luận về vận số cuộc đời cho thấy, những năm vừa qua người tuổi Quý Hợi gặp rất nhiều vất vả, khó khăn đủ đường nhiều khi giật mình kinh hãi khủng khiếp, trong cảnh nợ nần túng thiếu tiền bạc phải cúi đầu đi vay mượn khắp trốn, lao tâm khổ tứ, tìm đủ mọi cách để lo xoay sở trang trải cuộc sống mưu sinh, nhưng nghèo khổ thế đủ rồi. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch, năm Quý Mão 2023 tới đây, sẽ là giai đoạn người tuổi Quý Hợi có thể phục hồi và xây dựng lại những thứ đã bị mất trước đó. Trong tháng này, người tuổi quý hợi sẽ đón nhận một thời vận mới, với nhiều điều may mắn, và phúc khí vây quanh, do có các tinh phù trợ, bề trên che chở, bản mệnh cầu được, ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ giờ giữa chừng, thì ắt gặt hái được nhiều thành công. Xem tử vi năm Quý Mão 2023 thấy rõ, vận trình khởi sắc bắt đầu từ tháng 2 âm lịch, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, sẽ bừng sáng bất ngờ. Nhờ tam hợp nâng đỡ, từ sự nghiệp, công danh, cho đến tài lộc của tín chủ, đều khởi sắc. Khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa, bất ngờ nhận phúc lớn, giàu có u u, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nghèo đói cả một đời. Đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, hậu vận an nhàn, gia đạo an yên, tinh thần vui vẻ, khiến người người kính nể. Vậy vận trình cụ thể tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của người tuổi Quý Hợi sẽ ra sao và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu nhanh chóng? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho thấy người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 2 nhuận âm lịch 2023. Bước sang tháng mới, tử vi cho thấy, đây là tháng mang đến cho người tuổi quý hợi nhiều may mắn, tất cả mọi mặt đều giảm bớt áp lực trong vận trình của quý tín chủ. Bản mệnh vượt qua được trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện trong sự nghiệp người tuổi quý hợi có những bước tiến đáng kể trong tháng 2 nhuận này. Dưới sự giúp đỡ của cục diện tam hợp hợi mão mùi, thời điểm này bạn có cơ hội gặp được những đồng nghiệp cấp trên tốt, đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn tại, để bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Vì thế, theo tử vi tháng 2 nhuận âm lịch này, người tuổi quý hợi, hãy luôn giữ một thái độ khiêm tốn và cầu thị, quá trình lắng nghe sẽ giúp cho bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Đối với những người tuổi quý hợi tham gia thi cử, hoặc là tuyển dụng, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng, cốt là bạn chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết, và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân, để gây ấn tượng tốt với khán giả, người tuyển dụng nhé. Tháng này, người tuổi quý hợi cần chú ý trong việc lập kế hoạch làm việc, cần căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình, hoặc là lý tưởng hóa mọi việc. Chỉ khi đưa ra những mục tiêu cụ thể và đúng đắn, bạn mới có động lực để thực hiện và thực hiện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trong tháng này người tuổi quý hợi vẫn cần phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ đem lại, tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất nhé. Những tuổi hợp làm ăn với tuổi của bạn là tuổi Quý Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão, sẽ giúp cho bạn sẽ không sợ gặp thất bại, khó khăn nào nếu như bạn kết hợp với những tuổi này. Song, người tuổi mão, tuổi mùi, tuổi dần, là ba tuổi hỗ trợ tốt nhất, là quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Một điều quan trọng nữa là, người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, được Phật bản mệnh là, Phật A-di-đà hộ mệnh. Theo quan niệm dân gian, Phật A-di-đà thường xuất hiện cùng hai vị thị giả, quan thế âm Bồ Tát và đại thế chí Bồ Tát. Phật Đại Thế Chí ở bên tay phải, đại diện cho trí tuệ của nhà Phật, Phật Quan Thế Âm ở bên tay trái, đại diện cho tấm lòng từ bi của Phật Pháp. Ba vị Phật có nhiệm vụ cầu chú đại bi cứu độ tất thảy chúng sinh, giáo huấn cho kẻ thành tâm tìm được đường tới cực lạc. Những người tuổi quý hợi mang bên mình Phật bản mệnh A Di Đà cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si. Còn giúp hóa giải vận hạn, mang đến sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật bản mệnh A Di Đà sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi quý hợi chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, khi đeo hình tượng bản mệnh Phật A Di Đà, sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cát, khi gặp điểm dữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà, vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự trường thọ vô biên. Dưới sự độ trì của ngài sẽ giúp cho người tuổi Quý Hợi vượt qua khổ cực vất vả, giúp cho con giáp này có khả năng sáng tạo, thành công về mọi mặt, sống an vui, hạnh phúc và trường thọ. Về mặt tài lộc người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy. Với tính cách thân thiện, hòa đồng, luôn là người đem lại sự vui vẻ, không khí làm việc tốt cho mọi người xung quanh, chính vì lẽ đó, người tuổi quý hợi rất dễ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Theo tử vi tháng 2 nhuận âm lịch, người tuổi quý hợi, về công việc phát triển thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan, bản mệnh có thể thu được những khoản tiền kha khá, giúp cải thiện cuộc sống, để dành tiền tiết kiệm. Trong tháng có tam hợp, hợi mão mùi nâng đỡ, người tuổi quý hợi làm công ăn lương, công chức, viên chức, công nhân, nhân viên hành chính, hoàn thành tốt các công việc của mình, có thể được lãnh đạo cấp trên thưởng nóng, hoặc là cất nhắc tăng lương. Đối với những người vừa tìm được việc làm, bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới, việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện. Đối với những người tuổi quý hợi làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để đầu tư ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác. Tháng 2 nhuận này, có nhiều thời cơ mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về tiền tài dư giả, bạn cần phải đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nhất. Trong tháng mới này, nếu như người tuổi quý hợi có ý định mở rộng đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét để thực hiện trong thời điểm này. Có điều, bạn cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với những mục tiêu cụ thể, vừa với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến tiền mất tật mang, ảnh hưởng tới cả sức khỏe. Ngũ quỹ là hung tinh chiếu, đem đến những tác động tiêu cực cho vận trình của người tuổi quý hợi. Bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ tiểu nhân quấy phá, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Hướng tốt là hướng Tây Bắc. Hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày Cát Hỷ là ngày 21 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch. Ngày xấu là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nhuận âm lịch. Về mặt tình cảm, Tử vi tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 trong tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy. Người tuổi Quý Hợi cũng có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận thì ắt tìm được người như ý với mình. Còn đối với người độc thân, bạn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn đừng vội từ chối đối phương, hãy dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ, rất có thể bạn sẽ nhận ra người đó có rất nhiều điểm phù hợp với mình. Nếu như có tình cảm với ai đó, bạn cũng có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình trong tháng này, chỉ cần bạn có những cảm xúc chân thành, rất có khả năng bạn sẽ được đối phương đón nhận, biết đâu người đó cũng đã chờ đợi một lời yêu của bạn từ lâu rồi thì sao? Đối với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng trợ giúp cho bạn trong những mục tiêu mới. Nếu như đang nung nấu trong lòng một kế hoạch nào đó, bạn đừng ngại chia sẻ với nửa kia của mình, là người ngoài cuộc, đối phương có thể có những cái nhìn đa chiều hơn, và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích nữa. Về mặt sức khỏe Tử vi sức khỏe cho thấy, người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, tháng 2 nhuận âm lịch, Nhìn chung, người tuổi quý hợi không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong tháng mới này, đôi khi công việc vất vả, có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi, song chỉ cần bạn nghỉ ngơi đúng lúc thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức lực. Để có thể cơ thể luôn khỏe mạnh, có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu, bạn nên lưu ý đến chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệc tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Bạn hãy nhớ rằng, đời người là vòng luân hồi, sinh lão bệnh tử, bệnh tật là điều không ai có thể tránh được, cuộc đời này chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua những lần đau bệnh, đừng chối bỏ, hãy thản nhiên chấp nhận. Đạo Phật nói về chăm sóc sức khỏe như thế nào, theo lời Phật dạy về sức khỏe, thì bệnh tật sinh ra đều có nguyên do của nó, chẳng có gì là ngẫu nhiên, sức khỏe và bệnh tật là mối duyên khởi. Nhưng không hẳn là định mệnh, bệnh nặng hay nhẹ là do ở đời chúng ta đã gieo nhân thiện ác khác nhau, tự tạo duyên lành làm nhiều việc tốt, năng tích đức, hành thiện, như vậy với ý thức hành động của bản thân. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng đức năng thắng số, siêng làm việc thiện, tu dưỡng bản thân, từ đó sẽ có được sức khỏe tốt nhất cho mình. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy. Đầu tháng này, người tuổi Quý Hợi gặp chút khó khăn, bản mệnh có xu hướng tin tưởng người khác. Nhưng vẫn nên cẩn thận trong thời gian này, hãy kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng và giữ cho mình sự hoài nghi nhất định. Trước khi bạn quyết định hợp tác với đối phương, ảnh hưởng từ những lời bàn luận đúng hay không khiến cho bạn nghi ngờ một nửa của mình, bạn không hài lòng với bất cứ điều gì họ làm nhưng không nói ra chỉ tỏ thái độ bực dọc. Sao Thái Dương là cát tinh hỗ trợ cho mệnh chủ là nam giới để thực hiện mọi việc hanh thông thuận lợi hơn. Vì thế, nếu như bản thân đang ấp ủ điều gì, thì bạn hãy ngay lập tức thực hiện đi nhé, có rất nhiều điều đang sẵn sàng hỗ trợ bạn, khi gặp khó khăn, trở ngại trong thời điểm này, sẽ được bù đắp bằng việc tài chính rực rỡ. Vào khoảng cuối khi có thiên tài che chở, nếu có điều gì còn phân vân, thì lúc này bạn nên ra quyết định liên quan đến tiền bạc và lắng nghe trực giác của mình mách bảo nhé. Quý nhân là tuổi thìn, tuổi mão. Tiểu nhân là tuổi tỵ, tuổi tuất. Màu sắc may mắn là màu hồng, màu vàng. Con số phát tài là số 26, số 15 và số 43. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. 10 ngày giữa tháng 2 nhuận này, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để người tuổi quý hợi giải quyết các mâu thuẫn với người thân quen. Nhưng trước hết, bạn hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã nhé. Qua thời gian này, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt, quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình và nên biết cách tiến lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình. Trong thời gian này nhờ có tả phù hỗ trợ nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn, có thể thấy khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều. Lại thêm sao tử vi cắt tinh chiếu mệnh, trong thời điểm này con đường công danh, sự nghiệp không có nhiều biến cố xảy ra, tuy chỉ có điều đôi khi bạn hơi lơ là trong công việc mà thôi. Mặc dù sự chảnh mảng chốc lát của bạn chưa gây ra điều gì đáng tiếc, nhưng không phải lúc nào bạn cũng may mắn như vậy đâu, nên đừng lặp lại điều này quá nhiều lần quý hợi nhé. Về tài lộc trong lúc này không quá vượng với người tuổi quý hợi, cơ hội kiếm tiền vẫn chưa thực sự mở ra với bản mệnh. Nếu như vội vàng đầu tư vào thời điểm này, bạn có thể sẽ thua lỗ nhiều hơn dự tính ban đầu, cho dù bạn sẵn sàng trả giá nhưng cũng không nên hoang phí tiền bạc như vậy. Quý nhân là tuổi dần, tuổi mùi. Tiểu nhân là tuổi dậu, tuổi ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng, màu đỏ. Con số phát tài là số 83, số 21 và số 76. Luận giải tử vi 10 ngày cuối tháng từ 21 tháng 2 nhận âm lịch đến hết tháng. Khoảng thời gian này có sao thái âm chiếu mệnh, đào hoa răng lối, mang tới cho người tuổi quý hợi nhiều cơ hội cải thiện chuyện tình cảm. Đối với người độc thân, hiện tại bản mệnh biết mình cần gì, muốn gì, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực rồi. Thế nhưng, bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất, có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều và tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, người tuổi quý hợi cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa bản thân mình nhé. Về vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Nhưng người tuổi quý hợi luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau, mệnh chủ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên. Thời gian này, nếu như bản mệnh tuổi Quý Hợi có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay thực hiện, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Về vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, cả người tuổi Quý Hợi kinh doanh, buôn bán, lẫn người làm công ăn lương đều phát tài, phát lộc, những điều may mắn đang đứng về phía bạn. Quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu trắng. Con số phát tài là số 25, số 36 và số 50.